Xin chào, hôm nay anh chàng sứt môi cùng với nhóm của mình đi khám phá ngôi nhà xảy ra vụ án mạng cách đây 10 năm bị bỏ hoang. Hãy cùng nhóm biệt đội tử thần khám phá ngôi nhà này nhé. Đây là ngôi biệt thự xảy ra vụ án mạng cách đây 10 năm trước, vào đêm xảy ra án mạng mọi người đã bỏ đi ngay trong đêm. Chỉ cần nhìn vào mớ hỗn độn trên mặt đất là các bạn cũng có thể biết họ lo lắng đến mức nào. Ngay sau đó có tin đồn rằng nếu bạn đến đây sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Anh sứt môi thích vào những nơi không được phép vào, anh đã điện thoại cho những người bạn trong biệt đội tử thần của mình đi khám phá ngôi nhà. Họ tiến vào ngôi nhà ở tầng trệt anh tóc dài tìm thấy chai nhựa màu vàng chứa chất lỏng, xác định ngày sản xuất là 10 năm trước anh ta mở chai ra và uống thử nhưng không có mùi vị gì cả. Anh bạn đầu hói cầm lấy và người thử, kết quả là anh hói ói mật xanh mật vàng, anh cảm nhận nó có mùi đậu phụ thối của 10 năm trước. Anh rất môi thường vui vẻ và hoạt bát thường ngày bỗng trở nên bơ phờ sau khi bước vào đây. Sau đó anh tóc dài tìm thấy một số lọ thuốc thủy tinh anh dùng nó để hù axit môi. Anh sứt môi hoảng hốt và nhanh chóng lùi lại, nhìn mặt của anh sứt môi hiện giờ không giống mặt anh hàng ngày, anh tóc dài đưa lọ thuốc vào miệng anh sứt môi lấy ghế và như đánh nhau với anh tóc dài. Anh hói còn dở hơi hơn anh lấy răng cắn vỡ lọ thuốc. Họ tiếp tục lên lầu. Hành lang nhìn rất lộn xộn vô số mảnh vỡ của kính phủ khắp hành lang, bầu không khí u ám bao trùm khắp khu nhà. Họ bước vào căn phòng, căn phòng đáng kinh ngạc hơn những bàn ghế và tấm kính thủy tinh ngập tràn. Cuộc khám phá bước vào giai đoạn cao trào, toàn bộ tòa nhà rất lộn xộn trong phòng anh sứt môi đột nhiên muốn ăn thứ gì đó, anh hói liền cắt một cái xúc xích và nhét vào miệng anh sứt môi. Đột nhiên không biết vì thứ gì anh sứt môi trông rất kỳ kỳ, anh tóc dài cũng thấy anh sứt môi cũng có gì đó không ổn. Vài giây sau anh sứt môi ngủ gật trên vai anh tóc dài. Rất may, anh tóc dài rất có kinh nghiệm trong việc đi khám phá như thế này, anh lấy cây vị cầm yêu quý của mình ra và bắt đầu đọc giáp anh sứt môi cũng hết hồn với tiếng hát của anh tóc dài. Anh sứt môi nhảy lên bàn ông trầm lấy anh tóc dài như bị trúng tà, anh hói ngồi bên lấy nước ra vừa uống vừa uống vừa xem kịch của hai thằng bạn, anh sứt môi đè anh tóc dài xuống đất, chắc tại anh tóc dài hát dở quá nên anh sứt môi muốn bịt miệng lại. Anh tóc dài vẫn không bỏ cuộc nằm dưới đất và tiếp tục hát, chẳng mấy chốc anh tóc dài cũng trở nên là người không bình thường, anh đập phá mọi thứ. Anh rất mối lao vào ngăn cản hành động của anh tóc dài, anh rất môi sợ tiếng ồn ở đây sẽ làm những người xung quanh nghĩ có gì xảy ra tại căn nhà hoang này và sẽ báo cảnh sát tới. Họ bắt đầu ra về, kết thúc chuyến khám phá vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.